lô lô quý vị có khỏe không hôm nay um, trời mưa nhưng mà mình à, làm thì tối mình cũng gắng cố gắng chia sẻ để các quý vị cùng nghe mình sẽ hôm nay sẽ hát một ca khúc đó là ca khúc gì đây theo quý vị là ca khúc gì quý vị à, không yêu cầu mình hát bài gì hết cho nên giờ mình à, tụi bài gì hát bài đó mình sẽ hát một bài qua chinh nữ nha quý vị cùng nghe nhé hoa một rừng hoa du bụi đường trên vai hai cây hoa dài lẻ loi bên đường gọi hoa tinh nữ hoa tinh nữ không bằng mà bằng một là lòng kiêu xa hoa đầu dáng khoe màu cùng một nành cúc vạn tươi hoa không ngát hương thơm như đàn già đi trong vườn nhưng hoa tinh nữ đẹp thừa thiên xưa nhớ mấy chỗ vừa như mẹ kể đêm mưa có ông vua trẻ sức binh hòa rừng đẹp quân sông lớn khi vua kéo quân về tình cờ gặp một gia nhân vua sao xuyến tâm hồn vội nàng về chốn hoàng cung chuyện cho khắp nhân gian đem lùa là đến bên nàng chín ngôi cao chín tầng hoàn hậu đẹp hơn ánh sao tôi không phải là vua nên mong ước thật bình thường như yêu một loài hoa trên bùn đá soi buồn tìm loài hoa không hương không sắc màu nhưng loài hoa như kẹp lá ngây thơ tôi không phải là tôi chỉ là người lính xa nhà thấy hoa nhớ người yêu đơn xa nắng nhẹ một cây lá xếp trong tay lá ngủ tầm mê say nỡ đôi đừng lòng bà hoàn nhớ người thương và mong ước mai sau khi tan dần nước vô về cho giai nhân ngóng đời chỉ một cành trên nữa thôi tôi không phải là vua nên mong ước thật bình thường như yêu một loài hoa trên vùng loài hoa không ngừng khóc sắc màu nhưng loài hoa viết khép lá ngây thơ tôi không phải là vua cài thẹn cung ái tôi nghe thoáng qua hồn mình vừa thành một quân vương quân vương giữa hoa đình lòng bàn hoàng nhớ người thương và mong ước mai sau khi tan giặc ngước mua về cho gia nhân ngóng đời chỉ một cành trinh nữ thôi cho gia nhân ngóng đời chỉ một cành trinh nữ thôi xin cảm ơn quý vị rất nhiều hôm nay tới đây thôi là hết rồi nếu à, thấy à, mình hát à, nghe được thì quý vị nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho Quỳnh subscribe chia sẻ mọi người cùng xem bình luận đóng góp cho Quỳnh quý vị muốn hát